Good afternoon, everyone. Uh, I'm T. Uh, I'm from Hanoi EPA, and I've just uh, been introduced by the MC, so I'm not going to talk much about me. And uh, I think, like other presenters, um, uh, maybe I'm going to talk in uh, speak in Vietnamese so that most of the participants can understand better than my English. I think so. So may I speak in Vietnamese? À, vâng, à, xin chào tất cả ờ, các anh các chị. À, có lẽ là à, tôi cũng là những người mà gần như là đến đang đang trình bày gần cuối của cái buổi uh, training ngày hôm nay và vì vậy thì uh, chắc là tôi cũng không dự kiến là sẽ không không không nói nhiều uh, mà tôi sẽ chỉ xin là uh, có một vài comment và chia sẻ một chút về cái nỗ lực của uh, sở tài nguyên và môi trường có lẽ là như vậy thì nó chính xác hơn là thành phố Hà Nội và bởi vì là chúng ta cũng đã nghe thì anh khiêm hay anh bằng cũng đã nói một chút à, liên quan đến à, những cái nỗ lực của thành phố hà nội hay hồ chí minh hay một số những cái thành phố lớn khác ở việt nam à, trong cái nỗ lực để thực hiện à, những cái chương trình liên quan đến cái low emission zone À, à, chúng ta cũng có thể nhìn thấy là vừa rồi thì à, một trong những cái chủ đề rất là nóng mà anh Khiêm chắc là thời bài phần đầu cũng đã trình bày đó là nói đến cái việc là à, hạn chế thực hiện cái đề án một số những cái giải pháp về thu phí khí thải à, thu phí các xe à, ô tô khi vào nội thành à, để trong cái nỗ lực để thực hiện cái đề án về giảm ách tắc giao thông À, rồi chúng ta cũng đã nghe thấy à, một số những cái chia sẻ về hiện trạng ô nhiễm không khí của thành phố Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, rồi những cái rào cản à, khi mà à, thực hiện à, thực hiện à, à, à, mà anh Bằng cũng đã đưa ra. À, tuy nhiên là à, tôi xin có một chút bình luận trước khi mà tôi nói thêm một cái phần về giải pháp của Sở Tài nguyên Môi trường. Đó là chúng ta nhìn thấy rằng là à, khi còn chắc là lúc nãy thì anh anh anh Bằng cũng đã nhắc đến một phần rất là nhỏ đó là khi chúng ta nhìn vào rõ ràng đây là một cái giải pháp việc thu phí là một cái việc cần phải làm và một số các nước trên khu vực và cũng như là trên thế giới đã làm rồi nhưng tại sao chúng ta vẫn nhận được những cái question những cái vấn đề phản ứng từ phía dư luận và chúng ta cần phải nhìn lại như là một trong những cái nhà chính sách đó là chúng ta nhìn lại những cái phản ứng từ xã hội đó vì chúng ta nhìn lại cả cái quá trình mà xây dựng chính sách của chúng ta thì chúng ta đã đưa ra được một số những cái rào cản như anh bằng đã đưa ra đó là cơ sở về mặt khoa học hay là chúng ta tiếp cận ở đây là vùng phát thải thấp thì nó không chỉ là giảm ách tắc về mặt giao thông mà nó còn là phần là giảm cải thiện môi trường không khí à, giảm à, phát thải khí thải tại à, tại những cái khu vực mà chúng ta dự kiến là hạn chế và xây dựng thành những cái phần là low emission zone nhưng chúng ta nhìn thấy là rõ ràng là khi mà lên truyền thông sở giao thông vận tải còn là thành phố khi đưa truyền thông thì chúng ta chỉ đưa ra mục đích chính đó là giảm ách tắc giao thông và cái phần mà giảm À, khí thải thì nó rất là mờ nhạt và người dân khi bàn luận thì chúng ta cũng thấy là người ta sẽ chỉ tập trung vào cái phần là phí ờ, và tại sao lại phải thu phí và ờ, ừ, với một cái lý do là giảm ách tắc giao thông và người ta sẽ chỉ bàn luận vấn đề đó vậy thì à, đây cũng là một trong những cái bài học kinh nghiệm mà những cái người làm chính sách như chúng ta ở đây chúng ta phải xem xét rất là kỹ và chúng ta nhìn thấy là uh, như là uh, diễn giả trước của tôi cũng vừa mới nói đến một số chị uh, Gigian À, thì chị cũng đã nói đến những cái ờ, case study ở Seoul hay là Barcelona thì họ làm rất là bài bản và họ đưa họ đã làm survey rồi họ làm họ đầu tư các giải pháp đồng bộ như vậy à, và bây giờ thì à, tôi xin giới thiệu rất là nhanh một trong những cái nỗ lực của à, sở tài nguyên à, môi trường mà chúng tôi đã làm trong cái nỗ lực để cùng với cả à, thành phố Hà Nội à, xin lỗi Ờ, cùng với cả à, sở giao thông vận tải để chúng tôi ờ, đưa ra được một cái à, một cái à, nỗ lực để có thể à, có thể uh, thực hiện uh, cùng với uh, những cái nỗ lực để mà có thể thực hiện được cái đề án giảm ách tắc giao thông này thì uh, không biết là bên host có cấp quyền cho tôi được share screen không ạ? Dạ chị share đi ạ, em có thể chị chị share đi ạ, em stop share. Đấy rồi ạ. Vâng, bây giờ đã được rồi ạ. À, đó là thực ra thì à, chắc là cũng có một chút để cũng chia sẻ và cũng khoe một chút nữa. Đấy là chúng tôi sẽ thực hiện dự kiến thực hiện một cái chương trình là Moto Clinic đây là một cái chương trình mà chúng tôi cùng với nỗ lực của thành phố Hà Nội và như đã nói thì hầu hết các phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội khoảng gần 6 triệu xe gắn máy là xe mô tô và xe gắn máy và chúng tôi dự kiến là uh, sẽ kiểm tra xem là À, vậy thì cái việc phát thải của xe máy này nó vào thành phố Hà Nội nó có đáng để chúng ta có thể xây dựng cái lộ trình để giảm ách tắc giao thông hay không à, và đây là một cái sơ cơ sở khoa học tuy nhiên là cái cơ sở khoa học này chúng tôi muốn nghiên cứu thêm cả yếu tố về mặt xã hội nữa và tôi gọi là cái cơ sở khoa học xã hội này để xem là cái việc phát thải như vậy và nếu quả thực là cái việc phát thải của nó nó đáng thì người dân cũng sẽ được thuyết phục khi mà thực hiện những cái chính sách mà thành phố đang được ban hành à, À, tôi xin đi qua rất là nhanh. À, tôi xin chia sẻ là đây là một trong những cái nghiên cứu mới nhất của Ngân hàng Thế giới. À, cũng phải nhấn mạnh lại rằng trong thời gian vừa rồi thì Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã cùng với một số các tổ chức à, và riêng với sức khỏe mà liên quan đến ô nhiễm không khí chúng tôi có hai cái nghiên cứu. Nghiên cứu thứ nhất đó là chúng tôi phối hợp với cả tổ chức Live and Learn và trường à, Đại học Y tế Công cộng để thực hiện một cái nghiên cứu liên quan đến là đánh giá phơi nhiễm uh, sức khỏe từ bụi PM 2.5 chúng tôi cũng phối hợp với cả ngân hàng thế giới để thực hiện cái uh, một cái nghiên cứu khác liên quan đến bụi PM 2.5 hay bụi này uh, thì chắc là trước đó thì như anh bằng cũng đã chia sẻ một số cái nghiên cứu cái kết quả từ phía đường y tế công cộng rồi à, còn đây là tôi xin chia sẻ là cái kết quả từ phía ngân hàng thế giới khi mà chúng tôi thực hiện thì à, theo cái kết quả nghiên cứu này chúng ta nhìn thấy rằng là 40% dân số của thành phố Hà Nội thì sẽ bị phơi nhiễm à, ờ, bởi à, bụi PM2.5 khi mà vượt ở mức là trên 45 microgram trên mét khối à, và nó sẽ cao hơn gấp 5 lần so với cả cái guideline đưa ra của WHO. Tôi xin lấy lại là đây là cái guideline cũ, đây là cái báo cáo mà trước khi guideline uh, của WHO đã ban hành một cái bài, một cái guideline mới hơn. À, hoặc là ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái uh, cái key primary PM 2.5 sources in Hà Nội thì uh, một trong những à, một cái nguồn chính mà dẫn đến à, những cái nguồn về à, bụi sơ cấp của à, bụi à, PM 2.5 của Hà Nội đó là chúng ta có cái phần về cái road dust và, và cái phần transport thì à, đây là hai cái một trong hai à hai trong năm cái nguồn chính mà chúng tôi nhận được sau khi mà chúng tôi tiến hành cái kiểm kê kiểm kê nguồn thải thực ra đây là verifying uh, data thì đúng hơn là kiểm kê và chúng tôi sử dụng cái mô hình gains để đưa ra được những cái cái nguồn từ PM 2.5 sơ cấp này À, và thực ra thì Ờ, theo cái mô hình gains thì chúng tôi cũng thấy rằng là uh, một nửa cái bụi uh, bụi mịn uh, hay bụi lơ lửng này thì nó chính là cái bụi uh, thứ cấp bụi secondary particulate matter uh, và trong đó thì giao thông nó cũng chiếm đến 14 uh, nó chỉ đứng sau cái biomass burning là cái thực ra đây còn cái lẽ là đốt mở chủ yếu là biomass hoặc là cái đốt rác đốt mở là nhiều hơn À, còn lại thì là những cái nguồn khác thì các uh, quý vị có thể nhìn trên cái bảng này và tôi đi rất là nhanh thời gian cũng không có nhiều. À, và vì vậy thì với những cái nỗ lực như thế thì à, chúng tôi ở Sở Tài nguyên Môi trường quyết định là thực hiện một cái chương trình chúng tôi gọi là motor Clinic. À, cái motor Clinic này có nghĩa là như thế nào? Thực ra thì Uh, cách đây khoảng uh, ờ, 15 năm chúng tôi đã thực hiện một cái chương trình với World Bank cũng đó thì nó còn rất là sơ khai và sau đó thì đến năm 2018 2019 thì uh, viện giao thông uh, viện công nghệ uh, giao thông viện khoa học công nghệ của Bộ Giao thông Vận tải thì cũng đã thực hiện uh, một cái chương trình này À, và cũng đã có một số những cái kết quả thì tôi share một chút của bên bên ITST đó à, nhưng mà lần này thì đây là sự tham gia chính thức của Sở Tài nguyên và Môi trường mà chúng tôi phối hợp với à, với hiệp hội xe máy và với à, tổ chức Live and Learn và một số tổ chức khác để chúng tôi ờ, muốn in ghép tất cả các doanh nghiệp và cũng như là các tổ chức NGO vào để chúng tôi có thêm các nguồn lực để thực hiện và chúng tôi dự kiến là sẽ thực hiện sẽ kiểm tra khí thải trên 5.000 xe máy và trong thời gian là 3 tháng là tối đa ờ, và chúng tôi sẽ thực hiện tại các cả cái các cái điểm ờ, đại lý của hệ thống xe máy của VAM là gồm các xe máy của trong hiệp hội xe máy của Nhật là chủ yếu à, và với mục đích là để gì ạ để chúng tôi xây dựng ra được những cái kịch bản về kiểm soát khí thải xe gắn máy và đưa ra những cái lộ trình để thực hiện cái kịch bản này. À, đây là một cái vực rất là quan trọng bởi vì sao? Khi mà chúng tôi đánh giá được đo kiểm cái khí thải này, chúng tôi tiến hành tham vấn à, để xây dựng ra những cái chính sách, để những cái kịch bản để đưa ra những cái lộ trình cụ thể là điều rất quan trọng. Nó có những cái cơ sở khoa học cũng như là những cái ý kiến của những phản ứng của cộng đồng. À, cái thứ hai nữa là chúng tôi bên cạnh việc là đưa ra những cái kịch bản à, về mặt chính sách thì à, chúng tôi cũng muốn đưa ra à, dựa trên cái cơ sở những cái cơ sở dữ liệu như vậy thì chúng tôi sẽ đưa ra được những cái giải pháp về kiểm soát khí thải cho xe gắn máy à, thì đây là những cái giải pháp mà có thể thực hiện được theo từng lộ trình như là ngắn hạn dài hạn à, trung hạn và dài hạn à, đây là cái quy trình mà chúng tôi sẽ tiến hành đo kiểm khí thải xe máy à, xin nhắc lại rằng là À, nếu như trong năm 2017, 18, 19 thì ITST cũng đã tiến hành à, đo tại cái phòng lab theo là à, không tải thì hiện nay chúng tôi sẽ sử dụng cái thiết bị đo nhanh mà bên phía hiệp hội xe máy bên phía VAM cũng sẽ có à, đã có đầu tư 8 cái thiết bị đo nhanh này để chúng tôi tiến hành đo nhanh. À, đo nhanh thế này để làm gì ạ? Để chúng tôi đánh giá theo cái xu thế là chính và chúng tôi sẽ đánh giá cái cái phản ứng của người dân trong cái việc là tiến hành đo kiểm khí thải xe máy này vì vậy thì người dân khi được mời đến tham dự thì à, sẽ được à, đo nhanh à, sau đó thì nếu như đạt theo đúng tiêu chuẩn đạt theo tiêu chuẩn thì chúng tôi sẽ dán cái tem à, cái tem này thì nó không không phải là cái tem cuối cùng mà chúng tôi cũng đã xây dựng cái tem riêng và chắc là chúng tôi sẽ sẽ sẽ share cái tem này trong thời gian uh, sớm nhất à, còn nếu như cái xe đó nó vượt quá cái mức phát thải thì ờ, sẽ được các cái nhân viên của các cái trạm ừ, bảo dưỡng sẽ tiến hành bảo dưỡng bảo dưỡng để làm gì ạ bảo dưỡng để cho người dân nhìn thấy rằng là nếu những xe đã bảo dưỡng xong thì có đạt tiêu chuẩn về mặt khí thải nó có cải thiện hơn hay không đây là một cái phương pháp rất là quan trọng nhưng mà người dân thì người ta chỉ cảm thấy rằng là à được bảo dưỡng thì sẽ đến nhưng mà người ta lúc đó thì người ta sẽ hiểu thêm một câu chuyện nó sẽ mở ra câu chuyện là à việc bảo dưỡng nó cũng rất là quan trọng như thế nào và vì vậy thì khi mà được à, bảo dưỡng xong sẽ được double test double test mà đạt thì dán tem mà không đạt thì lại tiếp tiếp tục sẽ được ừ. tư vấn và tư vấn ở đây thì nó có hai cách cách thứ nhất đó là chúng tôi sẽ nói cho họ biết rằng là nâng cao nhận thức cho họ về việc là những cái xe đó phát thải như thế nào à, đi dài hay đi ngắn và phải làm những động tác gì nữa thứ hai đó là những cái xe này thì à, sẽ được uh, tư vấn và sẽ được uh, khuyên uh, được thu hồi và nhà cung cấp thì sẵn sàng là sẽ thu hồi cái xe này và sẽ trợ giá để cho người dân có thể đổi sang những cái xe mới nó đảm bảo về an toàn giao thông cũng như là giảm cái phát thải thì đây là một công đôi việc đôi việc thứ nhất là chúng tôi có lợi chúng tôi có lợi là chúng tôi thu được uh, cơ sở dữ liệu cho hai vấn đề vấn đề thứ nhất là nếu chúng tôi tiến hành uh, cái đăng kiểm uh, khí thải cho xe máy giống như ô tô hiện nay mới có ô tô được làm thôi thì người dân có sẵn sàng hay không uh, và thu hồi thì người ta có thu hồi hay không uh, cái thứ ba nữa đó là Ờ, cái mức phát thải ra những xe với những cái niên hạn sử dụng khác nhau thì nó sẽ phát thải ra môi trường như thế nào bên cạnh cái việc là con số là 15% phát thải ờ, đóng góp trong cái từ giao thông đóng góp chung thì cái đối với xe máy là như thế nào thì chúng tôi đấy là cái việc có lợi đối với cơ quan nhà nước Ờ, nhưng người dân thì sao ạ người dân cũng sẽ được tham gia vào ngay từ đầu mà sau này nếu như những giải pháp chúng tôi đưa ra thì họ cũng hiểu được rằng là tại sao những giải pháp đó phải được đưa ra phải được thực hiện thì người dân sẽ được tham vấn tại chỗ và tất cả những cái việc đánh giá khảo sát của người dân đó là cái cơ sở khoa học để chúng tôi tiếp tục xây dựng những cái giải pháp mà như tôi vừa mới nói trước đó À, đây là một số những cái hình ảnh à, mà trước đây thì bên ITST đã làm à, còn như chúng tôi thì à, theo như cái lộ trình thực ra thì chúng tôi đã định làm từ tháng à, à, kế hoạch thì đã ban hành từ tháng à, tháng 10 tháng 10 thì lẽ ra chúng tôi đã phải làm tháng 9 tháng 9 đã lan hành chúng ta phải làm nhưng do dịch covid chúng tôi chỉ hoãn lại và theo dự kiến thì trong khoảng tuần thứ hai tức là tuần sau thì chúng tôi sẽ chính thức launching cái chương trình này và sẽ được thực hiện à, trên thành phố Hà Nội từ nay cho đến sang năm hết hy vọng hết quý một sang năm chúng tôi sẽ có một cái cơ sở dữ liệu đầy đủ À, tôi xin chia sẻ một chút cái ý nghĩa của chương trình này à, như đã nói đó là à, mặc dù là cái chương trình mà tổng thể mà sở tài nguyên môi trường chủ trì cùng với Live and Learn cùng với VAM để thực hiện thì nó chưa có cái kết quả cuối cùng à, nhưng với ITST thì họ cũng đã có một cái kết quả khi mà họ tiến hành khám 1.000 xe và trong đó có một số xe cũng đã được đưa vào cái phòng lab để đưa không tải thì họ thấy rằng là gì hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội thì có ừ. khoảng 52,13% những cái xe mà đã được sử dụng quá 10 năm cái thứ hai là khi mà đo không tải thì họ thấy rằng là hàm lượng à, nồng độ ờ, HC à, ờ, thì nó nằm trong khoảng từ 7 ppm cho đến 7.364 ppm với nồng độ trung bình là khoảng 894,72 ppm hay là CO thì nó từ 0,01 đến 13,13 phần à, trăm và cái nồng độ trung bình là 3,31 phần trăm À, cái thứ hai là họ thấy rằng là gì à, trong quá trình bảo dưỡng nếu mà người dân được thay những cái bộ lọc buji hoặc là thay dầu thì cái nồng độ CO và HC khi mà được đo không tải thì nó sẽ giảm xuống từ 42 đến 45 phần trăm à, theo thứ tự à, so với cả trước khi không được bảo dưỡng đây là một cái con số rất là quan trọng để chúng tôi tiến hành truyền thông với người dân à, khi mà thực hiện việc bảo dưỡng này thì nó sẽ giúp cho người dân à, vừa Ờ, đảm bảo được cái xe chất lượng xe của mình cũng như là không thải ờ, không không thải khí thải ra ngoài môi trường cái thứ hai nữa là uh, trong quá trình uh, khi mà được bảo dưỡng thì khi mà thay buji hay thay dầu đó thì cũng sẽ cải thiện được uh, COHC như đã vừa nói và uh, và cũng uh, giúp cho tiết kiệm uh, được cái nhiên liệu uh, cho xe Ờ, thì đấy là một số những con số chẳng hạn như là khi đo à, theo uh, ờ, EC Euro 3 thì cũng cho thấy rằng là cái nồng độ CO hay HC hoặc là cái cái um, cái cái uh, tiêu thụ là nhiên liệu thì cũng đã giảm xuống đáng kể à, theo con số là 36,6% hay 6,7% thì đây là những con số mà nó rất là cực kỳ ý nghĩa cho những cái nhà hoạt động chính sách của chúng tôi và vì vậy thì ờ, ngay lập tức ờ, với những kết quả như vậy thì ITSD thì họ cũng đã khuyến cáo rằng là ngay lập tức cần phải áp dụng ngay cái ờ, tiêu chuẩn Việt Nam 6438-2005 cấp độ 1 đối với cả xe máy ở giai đoạn đầu và sau đó thì có thể điều chỉnh để đưa ra những cái lộ trình phù hợp và những cái tiêu chuẩn phù hợp À, thì đấy là cái khuyến cáo nhưng mà cho đến thời điểm này thì à, tại thời điểm đó thì chúng tôi sở tài nguyên môi trường cũng không phải là cơ quan à, đồng hành để thực hiện cái chương trình này và chúng ta cũng chưa có sự tham gia đầy đủ các bên liên quan thì cái kiến nghị này dường như là nó cũng chưa được uh, chưa được thực thi trong uh, trong thời gian vừa qua ờ, cái thứ hai là chúng tôi cũng đã bên ITST cũng đã đưa ra những cái khuyến cáo về các cái giải pháp kỹ thuật như là về bảo dưỡng, về giảm à, làm sao để giảm được các cái khí thải từ các xe mô tô xe gắn máy rồi là à, các cái cơ chế để làm sao có thể sắc xây dựng ra được một cái những cái trạm mà có thể đo kiểm đăng kiểm xe gắn máy Ờ, theo theo đó thì họ cũng đã đề xuất ra một cái lộ trình và những cái cơ chế nó rất cụ thể cho việc là uh, đo đạc và đánh giá uh, kiểm soát khí thải cho những cái xe đăng hay gọi chung là đăng kiểm cho xe gắn máy này rồi uh, tuy nhiên là nó nó cũng chưa được thực hiện và uh, họ cũng đưa ra một số những kịch bản là nếu như chúng ta kiểm soát được các cái phương tiện uh, uh, xe gắn máy trên địa bàn thành phố Hà Nội thì chúng ta sẽ giảm được nồng độ CO2 từ 130 131 ngàn đến xuống còn 41,34%, giảm được nồng độ HC từ 11.382 xuống còn khoảng 44,49%. Chúng ta tiết kiệm được khoảng uh, 928 1,8 uh, tỷ đồng rồi chúng ta cũng tiết kiệm được 109 uh, à, lít xăng và chúng ta giảm được cái lượng phát thải ra môi trường thì đây là một cái con số nó cực kỳ ý nghĩa nếu như sau này chúng tôi làm xong cái moto clinic này thì nó sẽ là những cái con số nó có thể nó sẽ thay đổi với 5.000 xe chúng ta đã có thêm các nguồn lực rồi chúng tôi ở, ở trong câu chuyện này chúng tôi có phối hợp với cả sở giao thông nữa và chúng tôi đồng hành với các tổ chức mà trong này chúng tôi sắp tới chúng tôi cũng sẽ kêu gọi thêm một số uh, các các nhà chuyên gia khác nữa và chúng tôi đồng hành vào thì chắc chắn là đây là một cái chương trình mà nó sẽ đóng góp một cái giá trị cực kỳ ý nghĩa trong việc là giảm thiểu hiệu ứng khí nhà kính và trong những cái nỗ lực để giảm ô nhiễm không khí thì uh, tôi nghĩ rằng là đây là một cái chương trình nó nhỏ nó so với cả một cái đề án rất to của sở của sở uh, giao thông Ờ, đang triển khai nhưng nó là một cái bài học và nó đóng góp vào trong cái nỗ lực của thành phố Hà Nội khi mà thực hiện cái chương trình giảm đề án tắc giao thông này bởi vì sở giao thông thì họ mới chỉ đứng ở góc độ giao thông còn sở tài nguyên môi trường chúng tôi sẽ đứng ở góc độ về môi trường ờ, để làm sao đó chúng tôi ra được ờ, một cái chương trình một cái thành phố sẽ có được tất cả những cái giải pháp tổng thể để làm sao chúng ta có được uh, giảm bớt những cái phản ứng từ phía người dân giúp cho người dân hiểu được những cái giải pháp này để ta thực hiện một cách đồng bộ một cách bền vững à, với sự tham gia của tất cả các bên liên quan ờ, đây là một cái chương trình nhưng nó không phải là duy nhất mà ngoài ra sở tài nguyên môi trường cũng đồng hành với cả rất nhiều tổ chức chúng tôi xây dựng ra những cái bản đồ ô nhiễm hay là bản đồ về dâm dạ bản đồ về uh, bếp than tổ ong hay là những cái bản đồ khác mà nó liên quan đến cái việc ô nhiễm không khí cho đến từng quận huyện uh, thì tất cả những cái bản đồ rồi chúng tôi hy vọng rằng sẽ cùng với sở giao thông và các ngành để chúng tôi tổng hợp lên nhau để ra được những cái vùng low emission zone như là anh bằng anh nói đó là những cái bản đồ về mặt giao thông bản đồ về mặt ô nhiễm không khí sẽ được chồng lấp lên nhau cùng với cả đánh giá những cái phản ứng về của người dân thì chúng ta sẽ có thể vượt qua được những cái rào cản và xây ra được những cái low emission zone ở một cách đồng bộ và hiệu quả nhất thì à, đấy là một số những cái à, ý kiến mà tôi cũng ờ, muốn được chia sẻ ờ, trong một cái khuôn khổ thời gian rất là ngắn như vậy xin cảm ơn tất cả các anh chị